một sản phẩm đẹp một sản phẩm đẳng cấp một sản phẩm cao cấp thì chất lượng nó phải là khác biệt với những sản phẩm thông thường nó là sản phẩm luxury kỳ lân thì nó phải theo tiêu chuẩn tiêu chí riêng của hàng luxury của kỳ lân với công nghệ cũng như là tiêu chí cũng như là chất lượng riêng của mình đây mình sẽ xem qua đây mình sẽ thấy nè và sau khi giám định xong nó là vàng gì Cụ thể đây là vàng 18K AO750 thì sẽ được đóng mọc là AO750 vào trên gọng kính bằng vàng nguyên khối này. Tất cả sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury đều được giám định đầy đủ và đồng thời đi phân tích thành phần vàng hoặc là kim cương nếu có kim cương. Và cái kính này là một phiên bản tiếp Kỳ Lăng giới thiệu. Bên trước Kỳ Lăng đã giới thiệu một phiên bản là vàng và kim cương rồi. Đây là phiên bản đây là phiên bản mà clip trước kỳ lan đã giới thiệu rồi